thank you thập phương giới cúng dường nhất thiết Phật tôn pháp chư Bồ Tát vô biên thanh văn chúng cập nhật thiết thân hiền duyên khởi quang minh đại xưng tinh tác Phật sự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 Hôm nay là ngày 19 tháng 6 năm Tân Sửu đệ tử con Pháp dân Thích Trúc bảo trực với tâm ta thiết cầu giới thực hành giới của con Hôm nay với tâm cầu thỉnh giới và Pháp của các Phật tử hiện tại Đạo Trang Cùng các Phật tử đang tu tập tại nhà Qua chương trình trực tuyến được sự cho phép của trên sư phụ cùng sự cắt cứ của Đại Tăng Chùa Ba Vàng chúng con như chân như thật xin được tác lễ truyền giới bác quan trai cho các Phật tử. Từ nơi công hận này của con xin các ngài từ bi và gia hộ cho hết thảy các Phật tử nhân dân mà khiến cho họ được à, thọ nhận giới pháp đầy đủ công đức đời đời kiếp kiếp nhân đây mà được thần tựu đạo Bồ đề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 thương à, chúng à, sinh ơi à, đại hi đại xả khiếu hàm mà thức ơi tướng đẹp sáng người dùng sáng nghiêm ơi chúng con chi tâm à, thành à, đại à, lễ chi tâm đại lễ ơi tất cả chư phật ba đời tổ hư không khắp pháp giới chi tâm đầy lễ ơi a tất na cả kinh à, pháp ma ba đời à, tốt à, tột hư không khắp pháp giới tâm để nhà lễ à, tất à, cả tăng à, bậc hiền thánh ba đời tốt hư không khắp pháp giới pháp ma phật na sâu màu trắng gì hơn nơi trăm ngàn muốn kiếp khó được gặp ơi nay con nghe thấy vâng gìn giữ nguyện hiểu nghĩa chân đức thế tôn nam mô khai luật tạng bồ tát nam mô khai luật tạng bồ tát nói luật ta ngã bồ tát chúng con xin cung thỉnh đại đức giới sư an tọa Phát tòa xin mời quý phật tử cùng gia đình đang theo dõi chương trình qua mạng trực tuyến đồng quỳ gối chắp tay trang nghiêm để dâng lời cầu thỉnh pháp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 tu tập qua mạng trực tuyến. Giờ đây, chúng con một lòng tha thiết hướng về Tam Bảo, hướng về Đại Đức Giới Sư, cầu thỉnh Đại Đức Giới Sư truyền trao giới Pháp cho chúng con, được tu tập một ngày một đêm thanh tịnh, chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Giới Sư. Sa thu, sa thu, sa thu lành thay à, hôm nay à, các à, quý Phật tử à, mặc dù à, do dịch bệnh Covid à, không về chùa để à, tu tập à, trong ngày 19 tháng 6 hôm nay. Thế nhưng à, quý Thầy biết là các Phật tử vẫn đang à, tinh tấn tu tập qua chương trình trực tuyến. À, quý Thầy rất là hoan hỷ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 là ngày truyền thống của chùa chúng ta, truyền thống về lễ phát tâm Bồ Đề. Và cả chương trình cầu siêu cho các vong linh thai nhi. Thì hôm nay Sư Bảo Trực rất là vui à, vì được sự cho phép trên Sư Phụ và sự cắt cử của Chư Tăng để lên truyền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 Thưa quý Phật tử, à, quý thiện nam tín nữ, hôm nay là ngày à, vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Đức Bồ Tát Quán Thế Âm là một trong à, những vị Bồ Tát lớn à, trong à, kinh chúng ta cũng biết à, ngài là một trong hai vị Bồ Tát lớn bên tiểu và bên hạ bên hữu và bên tả của Đức Phật Di Đà đúng không ạ? Nhưng mà Ngài không chỉ ở cõi Tây Phương mà Đức Quán Thế Âm rất là có duyên sâu dày với chúng sinh ở cõi Sa Bà. Mà với chúng ta thì chúng ta à, rất là à, quý kính, tôn kính đối với hành nguyện của Ngài. Và chúng ta thường, sao ạ? À? Chúng ta tôn Ngài như là người mẹ hiền, đúng không ạ? Hoặc là mẹ từ bi, vì Ngài luôn luôn lắng nghe chúng sinh ở nơi đau đau khổ, thì Ngài à, cứu giúp, giúp cho chúng sinh được kết duyên vào ba ngôi tam bảo. Đấy. Và kính thưa quý Phật tử, các vị Bồ Tát là các ngài có những hành nguyện rất là lớn như vừa rồi á, là trong chương trình Mùa An Cư Kiết Hạ của Chư Tăng Ni Phật tử Chùa Vàng, trong thời gian vừa qua, quý Phật tử đã được tu tập theo các chương trình à, tu tập mà Sư Phụ hướng dẫn. Các Phật tử cũng được hiểu thêm về hạnh nguyện của các Ngài Và con đường hành Bồ Tát Đạo chính là con đường để tu tập, để cứu độ chúng sinh và để thành tựu quả vị chánh đẳng chánh giác. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, giáo chủ cõi Sa Bà, nơi mà chúng ta đang sinh sống đây, Ngài cũng trong vô lượng kiếp đã phát tâm Bồ Đề, đã hành hạnh Bồ Đề, hành các công hạnh Bồ Đề, cứu giúp chúng sinh và Ngài đã thành tựu được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, thành tựu được quả vị Bồ Đề tối thượng. Nhờ có sự phát nguyện to lớn của Đức Phật và Ngài đã tu hành và thành tựu nên ngày hôm nay chúng ta mới được thừa hưởng nguồn trí tuệ chân lý từ Đức Thế Tôn và chúng ta mới có được giới pháp để hành trì. Nên ngày hôm nay các Phật tử chúng ta được quay về nương tựa tam bảo là Phật, Pháp và Tăng và được thực hành giới pháp mà Đức Đế mà Đức Thế Tôn đã để lại cho chúng ta ngày hôm nay. Thưa các quý Phật tử, các thiện nam tín nữ, Phật dạy biển khổ không bờ, nếu không có thuyền từ bát nhã thì không thể vượt lên trên bờ giải thoát được. Người muốn chứng được đạo quả vô thượng Bồ đề cần phải lĩnh thọ giới pháp Tất cả muôn công đức lành đều lấy giới luật làm nền tảng. Tất cả chư Phật đều nhân giới đây mà thành bậc chấn giác. Dù đại thừa hay tiểu thừa cũng đều phải tu trì giới pháp. Người tại gia hay xuất gia cũng đều lãnh thọ giới. Đấy, thưa quý Phật tử, là giới là nền tảng của môn công đức. Tất cả các pháp môn trong Phật Pháp đều lấy giới, đều lấy giới đây để làm nền tảng tu học. Người Phật tử tại gia thì chúng ta sẽ giữ gìn năm giới. Và hôm nay tu bác quan trai giới thì các Phật tử chúng ta sẽ giữ tròn tám giới. Thế bác quan trai giới là giới mà Đức Phật chế ra để dành cho các Phật tử tại gia tu tập. Vì các Phật tử chúng ta còn gia duyên ràng buộc. Đấy, nên chúng ta tu tập bác quan trai giới được một ngày là chúng ta tốt lắm rồi. Và công đức tu tập bác quan trai giới thì lớn vô cùng. Nếu như chúng ta thành tựu được, giữ gìn được tám giới trong ngày hôm nay, được thanh tịnh thì công đức ấy vượt cõi trời, cõi người. À, Sư Phụ đã từng giảng chúng ta rồi. Đúng không ạ? Đấy. Hôm nay thì chúng ta, thời gian thì chúng ta rất là ít. À, chúng ta nhận giới để tu tập và chúng ta hôm nay sẽ dự lễ phát tâm Bồ Đề à, trực tuyến đấy trong buổi sáng ngày hôm nay và chiều thì chúng ta sẽ có chương trình à, cầu siêu thai nhi à, trực tuyến. À, vì vậy nên các Phật tử chúng ta hôm nay thì chúng ta sẽ à, nhận bác quan trai giới để tu tập. Còn để à, tìm hiểu kỹ thì à, chúng ta nghe lại những bài giảng của của sư phụ nhé. Đấy, thì bác quan trai giới chính là gì? Là tám cánh cửa chặn những cái điều xấu ác và mở ra chúng ta những cái điều tốt lành. Thì tám giới đấy là gì? Tám giới đấy là một là không sát sinh, hai là không trộm cắp, ba là không dâm dục, bốn là không nói dối, năm là không uống rượu, không sử dụng các chất kích thích, sáu không đeo chuỗi ăn lạc tràng hoa thơm, không xoa ướp dầu thơm vào mình. 7. Không ngồi nằm trên giường cao tốt đẹp, không làm trò nhạc ca múa và cố ý đi xem nghe. 8. Là không ăn phi thời. Đấy, à, các Phật tử chúng ta nhớ nhé. Thế thì hôm nay thì các Phật tử chúng ta sẽ à, lãnh thọ bác quan trai giới để tu hành tu tập thì giờ đây các Phật tử chúng ta à, sẽ cùng à, quỳ gối à, hướng tâm về tam bảo rồi các thầy sẽ hướng dẫn cho các Phật tử chúng ta để chúng ta à, lãnh thọ giới pháp chư tăng nói trước đại chúng đồng nói theo sau để chúng ta cầu cầu thỉnh Kính lạy Tam Bảo thường trụ ở khắp mười phương. Đệ tử chúng con Pháp danh là Một lòng phụng thỉnh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Mười phương ba đời tất cả chư Phật Chư Tôn Pháp Chư Bồ Tát chư hiền thánh tăng cuối xin tam bảo rủ lòng từ bi lai lâm chứng giám con nhờ sức từ tam bảo nay xin được thọ tam quy ngũ giới bát quan trai giới xin thương xót cho chúng con Kính lạy Tam Bảo thường trụ ở khắp mười phương. Đệ tử chúng con Pháp danh là Một lòng phụng thỉnh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Mười phương ba đời tất cả chư Phật Chư Tôn Pháp Chư Bồ Tát chư hiền thánh tăng cuối xin tam bảo rủ lòng từ bi lai lâm chứng giám con nhờ sức từ tam bảo nay xin được thọ tam quy ngũ giới bát quan trai giới xin thương xót cho chúng con Lần thứ ba cầu thỉnh, kính lạy Tam Bảo thường trụ ở khắp mười phương. Đệ tử chúng con Pháp danh là Một lòng phụng thỉnh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Mười phương ba đời tất cả chư Phật Chư Tôn Pháp chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, cuối xin Tam Bảo rủ lòng từ bi, lại lâm chứng giám, con nhờ sức từ Tam Bảo, nay xin được thọ tam quy ngũ giới, bát quan trai giới, xin thương xót cho chúng con quý thiện nam thiện nữ, người quy tâm bảo, phát nguyện thọ trì ngũ giới, bát quan trai giới, trước phải chân thành sám hối cho tâm được thanh tịnh. Sám nghĩa là ăn năn, từ thú tội ra. Hối nghĩa là hối hận, biết lỗi mà chừa bỏ để không phạm vào các lỗi ấy nữa. Giờ đây, các Phật tử chúng ta sẽ nghe chư Tăng hướng dẫn. À, chư Tăng nói thế nào, các tử chúng ta nói theo thế ấy và chúng ta đặt tâm của mình vào để chúng ta sám hối các ác nghiệp tội lỗi của mình nhé. Kính lạy Tam Bảo thường trụ ở khắp mười phương. Đệ tử chúng con pháp danh là Hết thảy chúng con xin trí thần sám hối. Kể từ vô thủy kiếp trước cho đến ngày hôm nay, do vô minh che lấp chân tính, khiến chúng con điên đảo lầm mê, chấp ngã chấp nhân, chấp cảnh giới thân tâm này có thật, tạo ra vô lượng vô biên tội lỗi. Hoặc chúng con bất tin kính tam bảo, phá hủy chùa chiền, thiêu đốt kinh tường, chửi bới tăng ni, hoặc ở tại gia, chúng con bất hiếu kính với cha mẹ, bất thủy chung với vợ chồng, bất nhân nghĩa với anh em bạn bè, sát hại vô lượng chúng sinh, không có từ tâm thương xót. Đối với các bậc hiền thánh, chúng con khởi tâm não loạn vu báng, từ nơi ba nghiệp thân miền ý chúng con gây ra các ác nghiệp thân con sát sinh trộm cắp tà dâm miệng con nói dối nói lời độc ác nói lưỡi đôi chiều nói lời theo dệt ý con tham sân si lừng lẫy tất cả vô lượng vô biên tội lỗi ác nghiệp như thế ngày hôm nay đối trước mười phương tam bảo hiện tiền chư tăng chúng con tha thiết chí thành cầu xin sám hối nguyện dứt tất cả các việc xấu ác, nguyện làm tất cả các hạnh lành. cuối xin Tam Bảo giám thành, từ bi gia hộ, khiến cho chúng con tội diệt phúc sinh, căn lành thêm lớn,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 Các thiện nam, thiện nữ, các vị đã sám hối rồi, nay chư Tăng truyền tam quy ngũ giới, bác quang trai giới cho các vị. Đối với các Phật tử hôm nay, chúng ta phát nguyện thọ trì bác quan trai giới thì chúng ta sẽ lãnh thọ tám giới. Chúng ta tu một ngày, một đêm thanh tịnh. Còn hôm nay có quý vị nào phát nguyện chúng ta thọ tam quy ngũ giới thì chúng ta à, nhận tam quy và chúng ta nhận năm giới, chúng ta giữ gìn trọn đời. Bây giờ chư Tăng nói trước, các vị nói theo sau để thọ nhận tam quy. Kính lạy Tam Bảo thường trụ ở khắp mười phương, Đệ tử chúng con tên là Xin suốt đời quy Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Đệ tử chúng con quy Phật, đấng phúc trí vẹn toàn. Đệ tử chúng con quy Pháp, giáo Pháp dẫn chúng con qua biển khổ đệ tử chúng con quy tăng tăng đoàn hòa hợp thân tình và cao quý thỉnh toàn thể quý vị chúng ta lễ số một lễ kính lạy tam bảo thường trụ ở khắp mười phương đệ tử chúng con tên là Xin suốt đời quy Phật, suốt đời quy Pháp, suốt đời quy Tăng, đệ tử chúng con quy Phật, đấng phúc trí vẹn toàn, quy Pháp, giáo Pháp dẫn chúng con qua biển khổ, quy tăng tăng đoàn hòa hợp thanh tịnh và cao quý quý vị lễ xuống tam bảo một lễ kính lạy tam bảo thường trụ ở khắp mười phương đệ tử chúng con tên là xin suốt đời quy phật quy pháp quy tăng quy phật đến phúc trí vẹn toàn quy pháp giáo pháp dẫn chúng con qua biển khổ quy tăng tăng đoàn hòa hợp thân tình và cao quý đệ tử chúng con quy phật rồi khỏi đọa vào địa ngục Đệ tử chúng con quy Pháp rồi, khỏi đọa vào ngã quỷ. Đệ tử chúng con quy Tăng rồi, khỏi đọa vào súc sinh. Chúng ta lễ số một lễ. Đệ tử chúng con quy Phật rồi, không quy trời thần quỷ vật. Đệ tử chúng con quy Pháp rồi, không quy ngoại đạo tà giáo. Đệ tử chúng con quy Tăng rồi, không quy thầy tà bạn ác Mời các Phật tử chúng ta an tọa. Quý Phật tử vừa rồi đã phát nguyện quy tam bảo. Thì từ đây à, các Phật tử, à, quý vị chính thức trở thành à, Phật tử nhé. Thì à, các Phật tử là chúng ta à, gửi tên nếu ở từ xa chúng ta gửi tên uh, về ban chi khách hoặc liên hệ với ban chi khách để chúng ta gửi tên của mình về. Rồi các thầy đặt pháp danh cho à, các vị à, pháp danh chính là cái tên à, trong nhà Phật nhé. Đấy, còn à, các Phật tử chúng ta nhớ là chúng ta quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng là chúng ta phải à, tu tập theo lời của Đức Phật dạy thì chúng ta mới chuyển hóa được ác nghiệp của mình như vậy thì chúng ta mới được an vui hạnh phúc, thì chúng ta mới à, thoát được à, khỏi cảnh đọa địa ngục, đọa ngạ quỷ và súc sinh. nhá Thế còn hôm nay chúng ta phát nguyện quy như thế là tâm chúng ta hướng theo nếu thiện, mà đây là là tối à, tối tôn tối thượng là dùng phước điền của thế gian này chính là ba ngôi tam bảo nhá nhưng mà chúng ta hướng tâm rồi là điều tốt lành rồi, nhưng chúng ta cũng phải học à, giáo pháp của Phật để chúng ta ứng dụng vào, để chúng ta sửa sửa đổi các cái lỗi lầm của mình, à, bỏ ác, làm lành, thì chúng ta mới sao mới khỏi đọa địa ngục, khỏi đọa ngạ quỷ, khỏi đọa súc sinh. Nhá. Chứ không phải chúng ta hôm nay mới đọc theo các thầy ba lần như thế mà chúng ta đã hết à, đọa địa ngục, ngạ quỷ súc sinh, mà phải là thực sự trong tâm mình là chúng ta gì? Tu tập theo lời Phật dạy nhá. Nương tựa rồi nhưng mà phải tu tập mới chuyển hóa được các ác nghiệp của mình. Đấy, còn hôm nay quý vị được quy đây là một cái duyên phúc rất là to lớn rồi. Bây giờ thì các Phật tử à, chúng ta à, sẽ theo sự hướng dẫn của chư tăng, à, chư tăng sẽ truyền cho các vị giới tướng để chúng ta hành trì nhá. Thì năm giới của Phật tử tại gia là thứ nhất là không sát sinh, thứ hai là không trộm cắp, thứ ba là không tà dâm, thứ tư là không nói dối, thứ năm là không say sưa, không uống rượu và không sử dụng các chất kích thích. Thì các tử chúng ta sẽ nghe bài giảng của sư phụ để chúng ta hiểu chi tiết. Còn hôm nay thì các thầy à, à, tuyên cho quý Phật tử chúng ta thọ nhận năm giới này để chúng ta à, từ đây phát nguyện giữ gìn. Nếu như các Phật tử nào mà có thể giữ được thì khi các thầy hỏi là các Phật tử giữ được không ạ? À? Thì các Phật tử nên đáp rằng mô Phật chúng con xin giữ được ạ à, nhé. Còn chúng ta mà không giữ được thì chúng ta không nói. À, vì À, năm giới thì có nếu giữ được hết thì là toàn phần mà chúng ta giữ được ba giới bốn giới chúng ta là gọi là thiếu phần đấy nhưng mà chúng ta chân thật phát nguyện à, chân thật hành trì thì mới được lợi ích thì giờ đây mời toàn thể à, quý vị à, chúng ta sẽ đồng quỳ gối chắp tay hướng về tam bảo để phát nguyện thọ nhận và thực tập giữ gìn giới của đức phật nha yeah. Giới thứ nhất, đối với Phật tử phát nguyện thọ trì ngũ giới, từ nay cho đến suốt đời, không được sát hại chúng sinh, vậy quý Phật tử có thể giữ được không ạ? À? Đối với Phật tử thọ bát quan trai giới, như chư Phật suốt đời không sát hại chúng sinh, trên từ chư Tăng phù mẫu, dưới cho đến các loài bò bay mấy cửa vi tế con trùng. Chẳng được có tâm cố ý sát hại chúng, các Phật tử một ngày một đêm không sát hại chúng sinh, vậy quý Phật tử có thể giữ được không ạ? À? Mô Phật tốt lắm. Giới thứ hai, đối với Phật tử phát nguyện thọ trì ngũ giới, từ nay cho đến suốt đời không được gian tham trộm cắp, Vậy quý Phật tử có thể giữ được không ạ? À? Đối với Phật tử thọ bát quan trai giới, như chư Phật suốt đời không gian tham trộm cắp, từ những vật lớn quý như vàng bạc châu báu, đến những vật nhỏ như cây kim ngọn cỏ, người ta không cho thì không được lấy, lấy là phạm tội trộm cắp. Các Phật tử một ngày một đêm không gian tham trộm cắp, vậy có thể giữ được không ạ? À? mô Phật tốt lắm. Giới thứ ba, đối với Phật tử tại gia phát nguyện thọ trì ngũ giới, từ nay cho đến suốt đời không được tà dâm phá hoại hạnh phúc gia đình mình và gia đình người, mà phải sống thủy chung một vợ một chồng. Đối với Phật tử thọ bát quan trai giới, như chư Phật suốt đời không dâm dục, không hành các pháp bất tịnh ô nhiễm, các Phật tử một ngày một đêm không dâm dục, Vậy có thể giữ được không ạ? À? Mô Phật tốt lắm. Giới thứ tư, đối với Phật tử tại gia phát nguyện thọ trì ngũ giới, từ nay cho đến suốt đời không được nói dối, lừa gạt mọi người, cũng như không được nói lời theo dệt, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, mà phải nói lời chân thật. Vậy các Phật tử có thể giữ được không ạ? À? Đối với Phật tử thọ bát quan trai giới, như chư Phật suốt đời không nói dối, không nói lời theo dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác. Các Phật tử một ngày một đêm không nói dối, vậy có thể giữ được không ạ? À? Mô Phật tốt lắm. Giới thứ năm, đối với Phật tử phát nguyện thọ trì ngũ giới, từ nay cho đến suốt đời không được uống rượu, cho đến các đến say xưa và các chất gây nghiện khiến mất trí tuệ. Vậy các Phật tử có thể giữ được không ạ? À? Đối với Phật tử thọ bát quan trai giới, như chư Phật suốt đời không uống rượu, không để một giọt thấm vào môi, vậy quý Phật tử một ngày một đêm không uống rượu, các Phật tử có thể giữ được không ạ? À? mô Phật tốt lắm. Giới thứ sáu, đối với Phật tử thọ bát quan trai giới, như chư Phật suốt đời không đeo chuỗi ăn lạc tràng hoa thơm, không xoa ướp dầu thơm vào mình. Các Phật tử một ngày một đêm không đeo chuỗi ăn lạc tràng hoa thơm, không xoa ướp dầu thơm vào mình. Vậy các Phật tử có thể giữ được không ạ? À? Mô Phật tốt lắm. Giới thứ bảy, đối với Phật tử thọ bát quan trai giới, như chư Phật suốt đời không ngồi nằm trên giường cao tốt đẹp, không làm trò nhạc ca múa và cố đi xem nghe. Các Phật tử một ngày một đêm không ngồi trên giường cao tốt đẹp, không làm trò nhạc ca múa và cố ý đi xem nghe. Các Phật tử có thể giữ được không ạ? À? Mua Phật tốt lắm. Giới thứ tám Đối với Phật tử thọ bát quan trai giới, như sư Phật, như chư Phật suốt đời không ăn phi thời, các Phật tử một ngày một đêm không ăn phi thời, vậy các Phật tử có thể giữ được không ạ? À? Mô Phật tốt lắm. Thưa các Phật tử, vừa rồi chư Tăng đã truyền trao ngũ giới, bác quan trai giới cho các Phật tử xong, Bây giờ các Phật tử lấy công đức thọ giới mà phát nguyện hồi hướng về quả vị vô thượng Bồ Đề. Chư Tăng nói trước, các Phật tử nói theo sau. Con nay nhờ công đức thọ bát quan trai này mà khỏi đọa vào ác thú, bắt nàn biên địa. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sinh đều thần đạo vô thường Bồ Đề. cuối xin chư Phật nhiếp nguyện cho nguyện này của chúng con. Sớm được thần tiều. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. À, mời các tử chúng ta an tọa. À, kính thưa à, quý Phật tử, à, hôm nay thì các thầy à, truyền à, tam quy ngũ giới, bát quan trai giới à, ngắn gọn à, để cho các Phật tử chúng ta à, hành trì. À, còn các Phật tử chúng ta sẽ nghe lại bài giảng của sư phụ, à, tìm đến à, chương trình Ờ, giảng dạy và truyền tâm quy ngũ giới bát quan trái giới của sư phụ trên các kênh truyền thông của chùa của chúng ta để chúng ta hiểu rõ hơn. À, chúng ta hiểu rõ hơn thì chúng ta thực hành sẽ được lợi ích nhiều hơn. Nhá. Thì chúng ta sẽ chuẩn bị à, để à, sắp đến à, chương trình lễ phát tâm Bồ đề. Đấy thì các Phật tử chúng ta à, nhớ đấy à, chư Phật, à, chư Bồ Tát các ngài đã phát nguyện Bồ đề và thực hành các công hạnh Bồ đề trong vô lượng kiếp vì chúng sinh mà chịu khổ để chúng ta hôm nay có được giới pháp để hành trì nên chúng ta trân quý nhé. Hôm nay chúng ta được à, nhận tam quy, ngũ giới, bác quan trai giới, chúng ta biết đấy là chúng ta có được là nhờ ân đức của chư Phật, chư Bồ Tát, các ngài đã xả bỏ thân mạng của mình à, máu thịt của mình để mà tu hành trong vô lượng kiếp. Đấy, nên chúng ta trân quý nhé. À, giờ đây à, mời toàn thể à, quý vị chúng ta sẽ cùng hướng về Tam Bảo à, để cùng các với Thầy chúng ta làm lễ hồi hướng nha. Thọ giới công đức có bao nhiêu à, Con xin lấy đó hồi hướng về Nguyện khó pháp giới các chúng sinh à, thấy đều thể nhập vô sinh nhân à, Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não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 đồng được lên ngôi vô thượng giác tự a quý a y a phật ơi a nguyện a cho chúng ma sinh ơi a hiểu a thấu đạo lớn nơi phát tâm vô thượng tự quý y pháp mới nguyện cho chúng ma sinh ơi à, thâm nhập mà kinh tạng ơi à, trí à, tuệ như biển quý ai à, tăng ơi à, nguyện à, cho chúng sinh ơi quản lý đại chúng ơi hết thầy không ngại